trong màn đêm núi rừng sinh nhịp trống vang chiêng cổng hội đến nay ngô sắn khoai rượu cần ngon vui uống say vui lễ hội rừng kỳ hôm nay bước nhịp múa cười đùa vui gái trai bên anh lửa rừng đông non cao nàng đã mang tên loài chim núi rừng giọng hát như loài thu suối trong em trắng trong như giọt sương lung linh nắng mai nơi núi rừng nàng đẹp hơn muôn hoa tiếng em hát trời mừng mấy chim lắng nghe tên của nàng loài lại chim sơn ca chàng ngập ngây say tình sơn nữ yêu kiều nên tiếng tha muôn cười tươi như nở hoa hương tóc bờ vai một nơi thứ xa trai bán làng nhìn dân ca si mê anh trăng sáng làm đẹp hơn anh trăng nơi núi rừng nàng là tiên muôn hoa nàng đã mang tên loài chim núi rừng giọng hát em như loài du suối trong em trăng trong giọt sương linh nắng mai ngây núi tình nàng đẹp hơn muôn hoa tiếng em hát trần mây chim lắng nghe tên của nàng là lời chim sơn ca bước nhịp múa cười đùa vui gái trai bên anh lửa rừng nóng non cao trong màn đêm núi rừng nhịp trống vang chuyện cổng hội đến nay ngó tắm thôi rượu cần ngon vui uống say vui lễ hội từng khi hôm nay bước nhịp múa cười đùa vui gái trai bên anh lửa rừng đông non cao nàng đã mang tên loài chim túi rừng giọng hát em suối trong em trắng trong như vỏ sương lung linh nắng mai nơi núi rừng nàng đẹp hơn muôn hoa tiếng em hát trời mừng mấy chim lắng nghe tên của nàng loại là chim sơn ca chàng ngập ngây say tình dân nữ yêu kiều đẹp thiên tha, một người tươi như nở hoa hương đắng thơm đôi bờ vai buông nơi thứ tha trái bán làng mỉm hương ca si mê anh trăng sáng làm đẹp hơn anh trăng nơi núi rừng nặng là tiên muôn hoa nàng đã mang tên loài chim núi rừng giọng hát em như loài du dưới trong em trắng trong những giọt sương đêm nắng mai nơi núi rừng mà đẹp hơn buồn hoa tiếng em hát trời mây chim lắng nghe tên của nàng là lời chim sơn ca rồi ăn gì mà sân ban nở trắng gì cùng lắng nghe em hát những yêu thương cuộc đời để lại bao thương nhớ trong lòng mình một cô gái miền núi đang cô gái nghe non người một cô gái miền núi đã mòn lưu tình rồi một hôm anh ghé qua thăm ba tìm gặp em cô gái nghe không nhỏ và từ ấy người chín bậc núi dương chín bậc nghiêng tuổi ấu thơ ta lớn lên từ đó cây muống phân qua bầu quân chín đỏ đầu cầu thang ngồi đón mẹ về chúng mình lớn rồi vẫn còn chiến thắng mẹ hiền từng mực nâu và thương nhớ chiến thắng mẹ hiền nhà xa đơn sơ mẹ sinh con những bước đi đầu tiên mẹ dìu lên từng bậc chín cùng đàn chín cùng đàn bên nôi mẹ ru chín không đợi chờ ngày hội vui anh về thăm quê bấm chiếc câu vời về nhà anh em làm dâu những bước đi đầu tiên từng bậc thang nhà người bước gặp ngừng bước gặp ngừng chiếm bậc tình yêu